Dẫu em vẫn thấy chưa thật xa Tiếng anh cây vui vẫn luôn làm em nhớ quá Duyên tình ta từng là một hạnh phúc em đêm Luôn ước nguyện mình cùng nhau đi đến hết cuộc đời Nhưng giờ đây hai ta chia cách muôn trùng mây giấc mơ ngàn thu đón anh bình yên chốn ấy chỉ còn lại một mình em trên lối đi này thương nhớ hoài kỷ niệm xưa chung bước dưới mưa bay ngày hôm nào chia tay anh nói như lời chăn chối em đúng rồi gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau không còn anh là qua hết rồi chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi một hạnh phúc mới em hứa cho anh mỉm cười cho dù em và ai cùng đi suốt đời thì vẫn như còn anh cùng em chung lối em ước rằng chia cách muôn trùng mây giấc mơ ngàn thu đón anh bình yên chốn ấy chỉ còn lại một mình em trên lối đi này thương nhớ hoài kỷ niệm xưa chung bước dưới lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau con đường em và anh nguyện đi suốt đời một khi không còn anh là qua hết rồi chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh và còn anh cùng em chung lối đoạn đường mãi như lời anh rồi một hạnh phúc mới em hứa cho anh mình tới cho dù em và anh cùng đi suốt đời thì vẫn như con anh cùng em chung lối em ước rằng trốn xa xôi anh được yên vui cho dù em và anh cùng đi suốt đời thì vẫn như con anh cùng em chung lối ước rằng trốn xa xôi anh